từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chú tước. về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, giản hạ thủy, ngày bính tý tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hóa và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm, giản hạ thủy, kỷ tuổi, canh ngọ, mậu ngọ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy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 sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tài, sau đối với, khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao băng tiêu ngoại hãm, sáu mọi việc, và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu mọi việc, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sao tội chỉ, sau đối với tế tử, tố tụng, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ, và đặc biệt ngày 19 tháng 3 năm 2023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 Tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Trong vận trình ngày chủ nhật này, nhờ có chính ấn chiếu mệnh sẽ mang đến cho con giáp tuổi Tý nhiều cơ hội thành công trong công việc, sự nghiệp. Bù lại, bạn phải hy sinh quỹ thời gian riêng tư cũng như không ngại khó để phấn đấu trong công việc mới mong có thể đạt được điều bản thân đang mơ ước. Sự nhiệt tình, năng động trong ngày này của bạn có thể được mọi người tán dương. Song, bạn nên kiểm soát tốt niềm hăng say của mình kẻo người khác lại nghĩ bạn đang có ý định lấn át họ hay cho rằng bạn quá dễ dãi nên tha hồ lợi dụng lòng tốt của bạn. Thủy khí vượng lại cảnh báo tình hình sức khỏe của tuổi Tý trong ngày này không được tốt cho lắm. Những dấu hiệu bất thường cho thấy cơ thể bạn cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Bạn nên năng tập thể dục, rèn luyện thể thao đều đặn để nâng cao sức đề kháng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội thành công trong công việc,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 tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái. Các tinh này còn có thể sẽ mang đến nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp cho con giáp này. Bản mệnh nên nhân cơ hội thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Đừng để bản thân chủ quan, lơ là mà ảnh hưởng đến kết quả. Phương diện tài lộc trong ngày tương đối ổn định, nhìn chung người tuổi Sửu không phải lo lắng quá nhiều, chi tiêu vẫn nằm trong kế hoạch kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng có thể tranh thủ thực hiện trong ngày này để tăng khả năng thành công và suôn sẻ. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, người độc thân có nhiều tin vui tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên nhân cơ hội thể hiện sự quyết tâm,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 nhắc nhở tuổi dần nên tập trung vào công việc hiện tại mới mong đạt được kết quả như ý. Dù bản mệnh vẫn luôn lo lắng và tìm kiếm các cơ hội mới trong sự nghiệp, tuy nhiên đây không phải là thời điểm dễ dàng. Bạn cần phải kiên nhẫn, nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện có phần thái quá của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Hãy học cách nhìn người thông minh hơn để không vô tình đụng phải rắc rối. Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng, nói lời tổn thương nhau mà bình tĩnh thảo luận cùng với nhau, nhờ thế mà mọi việc được giải quyết trong êm thấm. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, nên tập trung hơn vào công việc hiện tại. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cần phải kiên nhẫn, nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu dần,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 Tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày mới của con giáp này, phạm cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu gây trở ngại. Người tuổi Mão đứng trước nhiều thử thách khi các mối quan hệ xã giao của bạn xấu đi khá rõ. Sẽ có những vấn đề liên quan đến chuyện tranh giành quyền lợi, đấu đá, mâu thuẫn xảy ra trong ngày này. Bạn cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề, đừng quá rạch ròi đúng sai kẻo mọi chuyện chẳng thể cứu vãn. Hôm nay bạn cũng có thể bị hao hụt tài chính khi quá liều lĩnh trong việc đầu tư sinh lời. Bạn vốn là người nhạy bén trong kinh doanh, tuy nhiên, vì tính ỉ lại mà bạn có thể sẽ đánh mất một nguồn thu đáng kể. Lời khuyên dành cho bạn chính là gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và xem đây là bài học cuộc sống cho tương lai về sau. May mắn là chuyện tình cảm cá nhân của tuổi Mão lại êm đẹp, giúp bạn có thể yên tâm phần nào. Người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, các mối quan hệ xã giao xấu đi khá rõ. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, có thể gặp phải tranh giành quyền lợi, đấu đá. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, có thể bị hao hụt tài chính khi quá liều lĩnh đầu tư. Tử vi tuổi tân mão,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 xem tử vi ngày mới cho thấy, dưới sự che chở của ngũ hành tam hợp, thân tí thìn trợ vận, người tuổi thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, tích cực và tinh thần lạc quan tăng vọt. Những căng thẳng và lo lắng trước giờ sẽ vơi đi phần nào nhờ vào hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn xây dựng trong hôm nay. Mọi thứ đang đi đúng hướng như bạn mong muốn. Thiên tài vượng phát, giúp đường tài lộc của con giáp này có nhiều tin vui. Chẳng những người làm công ăn lương dễ tìm thấy cơ hội nghề tay trái, mà cả người làm kinh doanh cũng nhìn thấy cơ hội phát tài, kiếm tiền đầy tay cho mình. Dù người tuổi này phải vất vả đôi chút nhưng thành quả được hưởng thì chẳng tồi chút nào. Ngay cả chuyện tình cảm cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Người độc thân rất đào hoa trong ngày hôm nay. Nhờ bản tính hài hước của mình mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tràn đầy năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi bính thìn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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày có ngũ hành thủy hỏa xung khắc, ảnh hưởng khá rõ tới phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ. Mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy chẳng đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho đối phương, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau. Các cặp vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày cũng có thể dễ dàng châm ngòi mâu thuẫn giữa cả hai khiến không khí gia đình khá căng thẳng và nặng nề, ảnh hưởng tới tinh thần của các thành viên. Thực thần chiếu mệnh báo hiệu, những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có lộc trong ngày hôm nay. Con giáp này luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người nên giành được sự yêu mến, đánh giá cao. Việc này rất tốt cho công việc cũng như cuộc sống của bản mệnh. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ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 nên để mâu thuẫn giữa đôi bên đi vào quá khứ. Đừng cố gắng ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như ai gây sự trước, ai la hét nhiều hơn, ai phải chủ động xin lỗi trước nhé. Chính tài chiếu mệnh giúp cải thiện tình hình tài chính của con giáp tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, sở hữu vật chất không đem lại cho bạn sự hài lòng trọn vẹn ngày hôm nay và đó quả thực là một điều tốt. Những kiến thức, hiểu biết mà bạn có được mới thực sự giá trị và đem lại tinh thần cho bạn thực sự say mê, yêu thích thế nên đây là một ngày để bạn học hỏi đấy. Hỏa thủy xung khắc, dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, có thể có những biểu hiện từ trước đó nhưng vì bạn không để ý và quan sát cơ thể mình để đi thăm khám sớm. Chứ nên chủ quan bạn nhé, nếu bạn không muốn bệnh tình của mình càng nặng thêm. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, tình duyên vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, thích làm theo ý mình,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Vận trình ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy cục diện tí mùi tương hại, nhắc nhở người tuổi mùi có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do lúc không tập trung. Không những thế con giáp này còn có thể mang điều tiếng xấu dễ dẫn đến bị hạ thấp uy tín, vị trí lung lay sự nóng này còn có thể khiến bạn đánh mất tỉnh táo và đưa ra quyết định không có lợi cho bản thân. Hôm nay cũng không phải thời điểm để người tuổi mùi mạo hiểm đầu tư về mặt tài chính, đặc biệt là không nên cho ai vay mượn cho dù đó là bạn bè hay người thân đi nữa. Bạn nên đặt lòng tốt đúng chỗ để đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm ra được sử dụng đúng mục đích. Lại thêm trong ngày gặp thủy thổ xung khắc, khiến tình cảm gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vô cùng căng thẳng. Sự cố chấp và bướng bỉnh được thể hiện rất rõ ràng bản mệnh và người ấy tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề, trong đó có chuyện nuôi dạy con cái, mãi không đi đến hồi kết. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có thể gây ra sai lầm do lúc không tập trung. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, bị mang điều tiếng xấu dẫn đến bị hạ thấp uy tín. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, cần giữ tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 Nhờ có ngũ hành tam hợp, thân tý thìn tác động, tuổi thân có một ngày vô cùng hanh thông. Công việc diễn ra thuận lợi, sự nghiệp phát triển trơn tru, khi khó khăn lại có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt qua mọi sóng gió. Đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp như ngày hôm nay, thay vào đó hãy tận dụng để có thể tiến nhanh hơn nữa. Trong ngày này, các mối quan hệ cũng trong trạng thái hài hòa, giúp ích cho việc kinh doanh buôn bán, hợp tác đàm phán suôn sẻ. Đây là ngày rất thích hợp để bàn mệnh ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới. Nhờ vậy bạn có thể tha hồ đón tài lộc dồi dào. Kim sinh thủy giúp mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn duy trì được những cảm xúc lãng mạn và ngọt ngào. Dù bình thường hai bạn không thể hiện tình cảm một cách nồng nàn và rõ ràng như nhiều cặp đôi, nhưng cả hai luôn biết đối phương cần gì và đáp ứng điều đó. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển trơn tru. Tử vi tuổi bính thân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 bạn đừng quên thực hiện kế hoạch bản thân đang làm bất kể hoàn cảnh có trở nên khó khăn đến mức nào. Những hành động thú vị, đầy cá tính của con giáp tuổi dậu sẽ lọt vào mắt xanh của một ai đó ngày hôm nay, khiến bạn trở thành tâm điểm chú ý. Nhất là khi có chính ấn nâng đỡ cũng là một cơ hội tốt để chinh phục mọi người bằng hành động lẫn lời nói của bạn đấy. Hãy tự tin thể hiện mình nhé. Kim thủy tương sinh trợ duyên của bản mệnh, nhất là những người độc thân dễ có được cuộc hẹn hò như ý. Tuy nhiên tình cảm vẫn là vấn đề khó nói do đó bạn chớ nên nuôi hy vọng quá nhiều. Những cặp đang yêu hứa hẹn sẽ có được chuyện tình cảm như ý trong thời gian này. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, thiếu tập trung cho công việc, hiệu suất giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm gì tiếp theo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm nhiều trục trặc, đối phương thường xuyên ghen tuông. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc,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 Xem tử vi cho thấy, trong ngày có thiên tài nhập cục, người tuổi tuất đón tin vui khi tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Người làm công ăn lương, luôn chăm chỉ kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ, nếu như ờ, nghiêm túc cố gắng, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cấp trên luôn dạ. hài lòng và yên tâm mỗi khi giao cho bạn bất cứ công việc gì. Dạ. Bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Ngày thủy thổ xung khắc lại khiến cho bản mệnh và người ấy dần xa cách. Có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Người tuổi tuất cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề khúc mắc, không để cho sự ghen tuông mù quáng trở thành nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ, câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có tin vui khi tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nguồn thu chính và phụ đều gia tăng. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, có thể mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy,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 mang tới điều kiện thuận lợi cho người tuổi hợi cải thiện những mối quan hệ xung quanh, nhất là đối với người thân của mình. Họ sẵn sàng nghe bạn hơn nên bạn cũng dễ giải thích hiểu nhầm giữa hai người hơn bao giờ hết. Tỷ kiên xuất hiện, nhắc nhở con giáp tuổi hợi cần phải chấp nhận một thực tế rằng mỗi người có quan điểm, ý kiến riêng và vì thế bạn buộc phải tôn trọng nó. Không nên khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và làm những người khác cảm thấy khó chịu khi không được tôn trọng nhé. Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn mệnh gặp nhiều vấn đề không như dự tính. Có thể bạn đã quan tâm, chăm sóc sức khỏe nhưng có vẻ như đã sai cách, bạn nên hỏi người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia trong lĩnh vực này để sớm thay đổi nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, hiếu thắng, chủ quan, dễ đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, đừng ngần ngại thực hiện những mong muốn của mình. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, tình duyên suôn sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi tân hợi,